Girl, don't é I'm falling down Trong không gian đó Đôi tay chờ trở anh không về tới Những gì mình muốn I'm like a fool shorty you keep More fucking cold Anh lé loi thề mà đã trốn răng quen Không bị đá bao đêm Em vào bước bên ai và không nói thêm chi Baby tell me why I don't wanna die khi nó nhớ những hai Khi em có thêm ai Tàn đốt thêm chai nó thức hai đêm Và không có ai bên Không để nhất phone lên để có đến cho em Và những số thương quên đó hai bên cha em gót ga gali em gót ga gali nhúng nhảy trong club em như butterfly em như butterfly em chỉ muốn qua hết đêm nay em không màng đến chuyện ngày mai đâu em không màng đến chuyện ngày mai đâu chẳng biết tên về nơi đâu bao lần mình chấp phá Không cần xây nó cũng từ sập mà Đúng không em anh nói coi đúng không em Em có trái tim đen em có trái tim đen Anh đã thấy một trái trong em nó không còn sáng trong đêm Quên luôn ngày tháng không tên tim anh vùng cháy trong đêm Có đúng không em Có đúng không em đôi tay em phải lấy điều em muốn đôi tay anh cố rồi lại thôi trên vai anh nói đâu rồi nhìn ha anh đâu là ai ở trong không gian em đã nhìn thấy khi đêm dần buông anh đang còn say với bu và say yeah yeah phải quên hết đi sau vơ che lấy buồn em bước đi cùng anh yeah mọi thứ giờ cũng trôi đi anh đôi cô lôi làm gì Nước mắt rơi ướt đôi mi Và tất cả cũng là vì em đã muốn bên nhau nữa đâu baby yeah, I'm falling Rock thêm Jacob Meister Để cho anh mau quên nỗi đau Ê, Trong con tim anh ta Nhưng đang dừng quay dừng với cảm giác này Chia xa có được chỉ Anh đã suy nghĩ điều đó vào mỗi ngày Có đúng không em Anh nói có đúng không em yeah. Còn phố đường quen Chỉ mình anh lẻ loi trong đêm Yeah Ooh. go away.